Con chào chú anh Chú chào con Chú chào con Dạ Con chào chú Đứng, đứng đây chú nói chuyện xíu coi Con có rung không? Đúng, chứ con hát là con hay kéo quần ở ờ, à, đây, đây, đây, đây nè, đây nè nói chung là người ta còn e thẹn lắm anh ơi người ta chỉ, <laughs> người ta chỉ mới có 6 tuổi thôi mà nặng 30 kg rồi đến từ bình dương à thì bây giờ em đố nè em đố uh, người dạy mã với lại đội của lê lộc là mọi người có biết được rằng là ai là người thầy dạy hát đầu tiên của bé huy không em đoán là ba mẹ em nghĩ là bé thích hát bolero có nghĩa là bé rất là thích một ca sĩ bolero bé thần tượng nên là bé theo đuổi bé bé bé, bé biết Ngọc Sơn dạy con đúng không con? <laughs> Thấy chưa Ngọc Sơn hả? Chú Ngọc Sơn dạy con hả? đó thấy chưa dạ thấy chưa bây giờ là bây giờ chú hỏi con nhé tại sao con thích hát bolero và ai là người thầy đầu tiên dạy con hát bolero ai con rùng quá rồi <laughs> chú ngọc sơn đúng không chú ngọc sơn là con nghe chú ngọc sơn hát trên uh, ờ, tv rồi con con bắt chước theo đúng không dạ rồi con bắt chước karaoke theo đúng không dạ đó thực ra đây là khi mà lần đầu tiên bé hát á thực ra là do cái máy karaoke à. coi như là ở nhà mọi người hát karaoke cái năm ra là bé bị ghiền bé à, hát theo à thôi vô đây đó thôi vô đây đi con vô đây vô đây ngồi ngồi đó luôn đi <laughs> Tròn cũng ngồi cũng hay luôn á Mà lên đâu có nổi đâu Lên không có nổi không phải ngồi cái ghế này dễ đâu con đây nè ngồi ghế này dễ hơn nè thôi rung quá rung nè. quá lên trời hả, đó ngồi vậy luôn đi Vậy Khoan, bây giờ để thêm phần tự tin thì thôi xin được mời ba của bé cũng sẽ lên đây để giao lưu trò chuyện cùng với chúng ta Để dạ. yeah. cho bé tiếp thêm phần tự tin cho bé Đúng thôi. rồi Xin mời anh ở đây ạ à. Có ba lên cười liền phải không? thấy chưa có ba nó cười tươi ghê Ê giống như được chích thuốc vậy đó ơi dễ thương quá Dễ thương lắm Rồi Dễ thương lắm không? Ừ, dễ thương lắm ừ, Dễ thương lắm Con biết chú không? Dạ ừ. Chú Hiền Dánh Huyền Linh Huyền Linh ừ. Con năm nay mấy tuổi? Ừ, tuổi Sáu tuổi Con tên gì? Con tên là Bùi Quốc Huy Bùi Quốc Huy Con của ai? Con của cha Hiệp Cha Hiệp đâu? <laughs> ba mẹ con làm công việc gì? Ba mẹ con làm công nhân Công nhân Con làm gì? Con con không có đi làm Con bữa nay con đi học <laughs> rồi đó các bạn nhỏ hỏi đi nghe cái giọng hát hay quá phong cách biểu diễn tự tin lắm ha Quốc Huy ơi dạ, Em biết hát bolero hồi, lúc mấy tuổi? Lúc hơn 2 tuổi 2 tuổi? Ồ. Tại sao con lại thích hát bolero? Con đam mê nhạc bolero lắm Con, con đam mê nhạc bolero lắm Nhưng mà ai là người truyền cho cái đam mê đó? Con con con tự xem tivi karaoke con thích ca sĩ nào nhất ừ, con thích ca sĩ ngọc sơn wow. Dạ. anh ơi anh hiệp bộ nhà mình nghe ngọc sơn dữ lắm hả anh dạ cũng có nghe ngọc sơn nhiều lắm yêu, yêu mến ca sĩ ngọc sơn dữ lắm dạ có như là bé cũng ảnh hưởng đến cái niềm đam mê đó từ gia đình luôn dạ dạ nhưng mà rồi khi mà bé hát lần đầu tiên là như thế nào như lần đầu tiên thì cũng hay như mỗi thường á nhà làm công nhân á yeah. Dạ. rồi cũng hay hát nhạc ờ, hát karaoke cuối tuần á yeah. Dạ. xong rồi ờ, lúc hát cái đầu ờ, anh này anh lại anh bảo là chơi cho con hát đi thì cái gia giật pico lại là lúc đó là cầm pico lên hát luôn oh. hát hát trọn một bài luôn lúc đó cũng ngỡ ngàng luôn không biết nó biết hát từ lúc nào <laughs> lúc đó hai tuổi thôi lúc lúc đó nó được hai tuổi à, anh ơi anh có nhớ cái bài hát đầu tiên của bé hát là bài gì không à, bài đầu tiên của cháu hát là cái bài uh, chuyện ba mùa mưa wow con hát không con con nhớ bài chuyện ba mùa mưa không đâu con hát thử chú linh nghe coi nào con, con con hát thử cho cho cho ờ, bác với mọi người nghe thử coi đúng rồi hát thử coi đời từ muôn thuở tính vui có vui bao giờ Chuyện dòng tôi kể cánh đây đã ba mùa mưa Tôi đem tất cả tìm dòng trao hết cho Người tròn thương tròn nhớ Không nhận hay thiệt các con ơi Bé có học chữ không hay là bé học bài hát trước khi học chữ? Dạ nó học bài hát trước khi học chữ ạ mới có hai tuổi là hát được rồi đó anh không biết chữ sao biết bài hát nó chỉ nghe karaoke cái màn hình nó chạy chữ trên đó rồi rồi nó nghe rồi, rồi lúc từ đó là nó biết chữ Nhưng luôn nó hát có đúng cái chữ vô màn hình không dạ đúng rồi. đúng luôn hả lạ tao nó không biết chữ lạ tao nó không biết chữ mà nó hát đúng chữ trong màn hình luôn à. mà nhà mình nhiều người hát karaoke bolero không anh dạ chỉ ờ, có em với ờ, chú út nó thôi ờ, ít có ai hát có hai người hát thôi hả dạ. cha con nè với chú út nè với con nè ai hát hay hơn uhm, cha cha ừ biết trả lời ghê ha <laughs> người ta nói là cái gì hơn có nóc đó cái gì có nóc đó trời anh ơi anh có dạy bé hát không dạy sao được dạ không nó dạy nó ngược lại mà sao dạy là bé có bao giờ đi biểu diễn cho coi như giống như là ừ, ở trong nhà mình có tiệc tùng thì bác có, có bao giờ bé hát cho cả nhà nghe không ạ? Có, thường thì ờ, ở nhà hay đám cưới ờ, là liên quan sinh nhật gì đó rồi mấy người yeah. Dạ. thân quen vòng vòng đó. Thế có mấy kỷ niệm nào đáng nhớ về, về, về, về cái chuyện bé hát cho tất cả mọi người nghe không? À, có một lần thì à, yeah. nhớ dạ. một lần đầu là nó lên sân khấu nó hát đó nha là, là nó kêu chú nhà công là chú chú đánh cho con cái bài chuyện bao mùa mưa À. thì chú nhà công nghĩ rằng là chú bé nhỏ xíu đâu có nghĩ rằng nó hát được đâu chú cứ đánh nhạc ờ, nền xong mình không không biết rồi bé nó không sai tông nó vô không được cái nó bỏ nguyên một lời nhạc đầu cái cái lời nhạc sau rồi ờ, nó lấy nguyên cái cái cái lời sau đó nó hát đúng tông luôn đúng rất nó hát rất là hay cái nó hát xong mọi người vỗ tay quá trời cái lúc đó anh này anh giận quá anh mới lại cho gần chú nhà công anh cầm mic mà cái tay anh rung vậy nè anh mới nói chú ơi chú chú biết đàn không trời ơi à, chú chú chú đàn sai rồi chú biết đàn không lúc đó chú nhà công ờ, trơ mắt nhìn nó cũng chẳng biết gì làm gì nữa nhưng mà em nhận thấy bé này có bé hay nha không chỉ là hát hay thôi mà cái bản sân xấu rất là tốt luôn khi mà nói hát là bài à, chuyện ba mùa mưa mà chỉ cần là đánh sai nhạc cái là đổi bài liền tuyệt vời không tức là cái cảm âm của bé ừ. đó quan trọng là cảm âm anh rất là tốt cái cái độ rung nữa rung nó ngọt nghe mình sướng luôn á b ba ba sáu là nếu như cái trường hợp của tụi em mà gặp giống y chang bé huy tụi em sẽ xử lý như thế nào người ta quýnh sai bài là tông luôn thì em sẽ làm cái gì chắc là bọn em toàn ờ, dùng nhạc beat là chưa trải qua cái ờ, cái cái tình huống này lần nào nhưng mà có lẽ là nếu mà nếu mà trải qua ấy, thì sẽ hơi lúng túng một chút tại vì bọn em ờ, hoạt động theo nhóm ấy ừ. nên là không có cái sự thống nhất với nhau nếu mà gặp tình huống này còn ở bên đây dạ. nếu như gặp hoàn cảnh đó thì tụi em sao thì uh, đã có lần mà ở bên nhật thì tụi em cũng đã bị sai nhạc biết và cái tông đó nó khá là cao so với cái tông gốc của tụi em thì là tụi em không có dừng lại kiểu như là kêu bật lại mà tụi em cũng hát luôn nhà mình có cho bé đi học nhạc không anh mà sao bé có thể cảm thụ được tại vì hát karaoke rất là khác sao mà, đi học đánh nhạc đàn được. mà hai tuổi sao đi học nhạc được ừ. dạ chưa có học nhạc Thấy không chưa không? Trời nhưng mà vậy là cảm thụ âm nhạc quá tốt luôn á Tại vì karaoke khác biệt hoàn toàn Chu Linh có ý kiến này nè Nhóm B và bà Sáu Tụi con uh, thử hát chung với bé một bài nào đó đi Khuôn mặt căng thẳng Em <laughs> em, em biết, biết bài gì? Em nói duyên phận Em nói duyên phận Duyên phận ừ. Em biết duyên phận duyên không? Phận. Duyên phận có Duyên phận Vậy em phải hát phiên phật đúng không? Ôi, chị hát ơi, cho hai chị hát uh, mấy câu đầu xong mấy câu sau em hát nha Tại tụi chị không có thuộc lại Trời ơi, nha. không biết Đúng rồi, đó, ưu tiên luôn cho chị luôn chị... Phận là con gái Chưa một lần yêu ai Trời ơi, cái mỏ nó ghét gì đâu <laughs> Thôi được rồi, biết tài năng Nãy giờ tụi, tụi con nghe nhạc nhiều nè à, Con thấy cái giọng của ờ, bé như thế nào? Có ai đánh giá được không? nó có một cái dung tự nhiên ấy đúng rồi đúng rồi dung rất là kiểu dạ, đúng là cái chất của cái bolero ngây thơ, rất là ngây thơ nghe nó mùi đúng không nghe nó mùi dữ lắm luôn á mùi luôn á thế rồi khi mà bây giờ là bé đi diễn rồi đó anh thì là coi như là bé có chuẩn bị đồ diễn gì không mà tại vì em nghĩ là với cái dáng dấp mà mỹ miều của bé như thế này á <laughs> nè có mấy bộ đồ diễn bao nhiêu bộ đồ rồi con có ba bộ đồ à ba ờ, bộ à, có ba bộ thôi hả sao tự nhiên có ba bộ đồ vậy đi ờ, diễn quá trời luôn hả ớt vậy tại vì á ờ, cũng gặp nhiều khó khăn lắm rồi cho nên là cũng ít có mua đồ cho bé nên là mỗi lần đi diễn ờ, thì bé ông ông nhỏ này thì ông có tính rất là nghệ sĩ dạ. nên là mỗi lần hát á, thì chỉ bằng được một bộ đồ duy nhất mà đi hai lên sân khấu hát thôi à. giống như hôm nay bằng cái bộ đồ này lên sân khấu á, thì ngày mai nó là không bằng bộ đồ này lên sân khấu nữa Trời nếu ơi. mà bằng bộ đồ này mà đi ờ, đi chơi ở ngoài đi đâu thì đi chứ bộ đồ lên sân khấu nữa hát nữa thì không bằng rồi đây là đồ diễn á anh? Dạ Đây là sau lưng nè À đúng rồi đó, là có đồ diễn nè à, Đây Ôi ơi Đẹp quá à Đẹp quá à. Ôi khen đẹp luôn Ra nè Quy Quy dạ. Sau này á, chú Linh muốn tuyển con vô đội B36 cùng các anh chị đây con đồng ý không? Đồng ý Đồng ý Mấy anh chị được không? có nhận học trò không chị nhìn thấy cái thân thể mỹ miều của em thì chắc em ăn dữ lắm đúng không vậy em thích ăn gì con thích ăn bánh kem bánh kem bánh kem hả bây giờ á con thích mặc đồ vest hát không uhm, có có thích hả con thích ăn bánh kem nè thích mặc đồ vest đúng không bây giờ nếu như mà con hát uh, tặng chú linh với mọi người một bài nào mà rủa của con hay thiệt là hay á rồi chú linh sẽ tặng con bộ đồ vest nè tặng cho con cái bánh kem khổng lồ luôn nè được không? Được Được Giờ nói nghe nè Ví dụ giờ cho chọn một đi Bánh kem với bộ đồ vest chọn cái nào? Bánh kem Bánh kem <laughs> Rất là quyết đoán Rất là quyết đoán đam mê của mình đó mà Không thay đổi không thay đổi rồi thôi bây giờ ra hát đi em mà hát được một bài nào mà hay thì khai em rồi. thiệt đã đã là một cái bánh kem cho em oh, oh, oh. đẹp trời ơi tình cha ấp áp như vòng thái dương ngọt ngào như dòng nước trôi đầu suốt đời đây rồi bánh này thuộc về của con vậy bánh này thuộc của con được không con được không con được con không